Chúng ta cùng ờ, tìm hiểu về cái dạng toán đầu tiên đó là hoán vị không lặp. Hoán vị không lặp là gì? Thì đây chính là cái định nghĩa của hoán vị không lặp. Các em chú ý nha, định nghĩa này có trong sách giáo khoa. Hoán vị không lặp này. Một tập hợp gồm n phần tử. Nhớ là n phần tử, n lớn hơn hoặc bằng 1, bắt buộc phải có phần tử thì chúng ta mới xét. Mỗi cách sắp xếp n phần tử này theo thứ tự nào đó được gọi là một hoán vị của n phần tử. Tức là có bao nhiêu phần tử và chúng ta đem ra sắp xếp hết thì mỗi cách sắp xếp như vậy ta gọi là hoán vị không lập và đây là hoán vị của n phần tử và các n các phần tử này khác nhau do đó ta gọi là không lập nha. Nhớ chưa? Nhớ cho thầy này, Tập hợp có bao nhiêu phần tử? À có n phần tử. Và sắp xếp bao nhiêu? Sắp xếp đúng n phần tử. Thì khi đó ta sử dụng đến hoán vị. Và để ý ở đây, các phần tử của chúng ta là không lặp lại. Không lặp lại thì chúng ta dùng hoán vị không lặp. Và hoán vị lúc này nó sẽ là gì? À, số các hoán vị của n phần tử mỗi cách sắp xếp như vậy thì chúng ta được một hoán vị đúng chưa à, được một hoán vị của n phần tử vậy có bao nhiêu cách sắp xếp thì số các hoán vị của n phần tử sẽ được tính bởi công thức pn bằng n giai thừa đó các nhớ nha lại liên quan đến giai thừa rồi đúng không rõ ràng là cái kiến thức giai thừa sử dụng rất rất là nhiều trong trong cái phần này luôn đây là những cái lý thuyết cơ bản nhất về cái bài toán hoán vị không lặp. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng phần lý thuyết này đi giải quyết những à, ví dụ mà thầy sẽ đưa cho các em. Và ở đó các em cố gắng nha. Chúng ta sẽ cùng phân tích để uh, tìm cách áp dụng hoán vị không lặp sao cho phù hợp để giải quyết bài toán nhanh nhất, đơn giản nhất.